rồi yêu thương đôi ta cùng phải tàn theo bao nhiêu cành hoa ngày mà em cất bước theo người ta anh cũng là chẳng biết điều này xảy ra rồi nước mắt lại rơi trong đêm gào thét đau thương không còn em quang sông cảnh bên cho anh bưng bờ vai lúc anh cần giờ anh đã biết hết tất cả sự thật tình cảm của em đã trao còn là xa là anh ngộ nhận bấy lâu cạnh em đã có ai thương rồi liệu em có nghĩ đến ai? Buồn mình bơ vơ giữa phố đông người tìm gì mới nhưng sao chẳng ra thần tình cảm của em đã trao Toàn vâng. là xa rồi con tim em yêu thương không thành Chỉ là anh ngộ nhân bấy lâu Cạnh em đã có ai thương rồi Liệu em có nghĩ đến ai Một mình bơ vơ giữa phố đông người Tìm gì mới nhưng sao chẳng thành Tình đôi ta chẳng thể đâu bền được sao Đến bao giờ vội quay đi chẳng lưu ước áo anh rồi mùa đông sang bên anh không còn ai nữa gió rẹt anh lạnh đôi tay khô tay đôi